lớn mời em chúng ta tìm hiểu về công thức tổng quát của một hydrocarbon bất kỳ. Các bạn biết rồi đó, thành phần của hydrocarbon thì nó chỉ có hai nguyên tố thôi, đó là C và H. Đúng chưa? Ok. Và công thức tổng quát của một hydrocarbon bất kỳ nó có dạng là CnH2n cộng 2 trừ 2K. Ở đây thầy giáo sẽ đưa ra cái con số à chỉ ra các bạn N là gì, K là gì. N ở đây chắc chắn rồi nó là số carbon có trong cái hydrogen đó. Đúng không? Nó là số nguyên tử carbon. Thế còn K ở đây là gì? Các bạn còn nhớ bài học số 4 mình đã học không ạ? Mình đã học về cách tính số liên kết pi, thậm chí là cả số vòng ở trong hợp chất hữu cơ nữa. Thì đây K đây, nó sẽ chính là tổng số liên kết pi cộng với lại số vòng có trong phân tử hydrogen đó. Các em hiểu chưa? À, nhiều bạn có thể quên và bây giờ Thầy sẽ nhắc lại cho các bạn khoảng 2 phút thôi Các bạn sẽ nhớ lại Thầy tin rằng là như vậy Các bạn hãy chú ý nhé Chỉ 2 phút thôi Giả sử Thầy có một ừ, kilon nhé Thầy đã giả sử các bạn Giả sử À hydrocarbon Chúng ta đang xét là gì ạ? à nó có thành phần tất nhiên là có C và H rồi đúng không em? nó sẽ có n nguyên tử carbon đúng với những gì mà ở trên phần công thức mình viết đúng không?